Hey yo yo Rock and Dead Music Yeah yeah Bao đêm anh không ngủ được chỉ vì anh đã nhớ em Giọng như giọt nắng ngọc bùi như bể đá kem Bao đêm dài nói chuyện bật hơi thăm nhìn nhau mình nói qua nói lại và Tết biết xa nhau lúc nào Trước khi anh gặp em, anh đã rời như cái mấy Dù anh không uống rượu nhưng cứ ngỏ mình mới say Vượt qua lời dèm pha, qua những lời cay đắng Khi anh có được em như cứ tưởng mình trên mây Anh không như đen vô không thể đưa em đi trốn Nhưng làm em hạnh phúc từ thể xác tới tâm hồn Anh không đủ giờ sen để biến em thành bà Hoàng Nhưng giờ trong lòng anh, em đã trở thành một cục vàng Dù anh không hoàn hảo nhưng em vẫn đồng ý quen quen cái thằng viết nhạc viết ra những bài hát về tay chân vào mặt mũi suốt ngày những mơ bụng đen giấc mơ ta tưởng tượng thì thường hay bị cắt xé giấc mơ ta tưởng tượng thì thường hay bị cắt xé Bây giờ anh cứ ngỡ như là ngày hôm qua Hiện tại hai chúng ta đã trở thành người xa lạ Không quen, không biết, chẳng thể giỏi, chẳng thể hờn Chớp mắt đã đến hiện tại như giấc mơ được sơn Ta sơn màu hồng phấn, ta sơn màu ánh son Ta sơn màu đen đậm vì giấc mơ ta chẳng còn Không còn thì thôi sao mang lại đau đớn Giờ đây lòng anh như là ánh điện chập chờn sao cơn mưa trời lại sáng, sao cuộc tình thì lại đau Cuộc đời chúng ta mệt mỏi, trời chúng ta không ngán sao Trên đời ai cũng phải vậy, phải trải qua những nỗi niềm Nghe những lời đường ngọn rác, nhưng thật ra toàn lưỡi liềm Tình đổi ta lại chấm hết, những con tim thì đang chết Anh chẳng thể vui như Tết, vì đây chính là cái kết Nên hai ta phải chấp nhận, không phải đổ lỗi cho duyên Tại hai ta không cẩn thận nên tình ta như con thuyền